Xin chào anh em nhé Đây, cái ờ, video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu giúp cho anh em ờ, đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu bịp để anh em ờ, luôn luôn anh em thành chiến thắng nhé với cái tỷ lệ hay là với cái xác suất mà anh em thấy được ở cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này nó lên khoảng 8 90 phần trăm nhé đấy thì cái uh, tài xỉu thì anh em đi chơi anh em cũng đã biết rồi khi mà anh em đến sân chơi thì là thì là anh em à, cái điều đầu tiên nói về cái bộ đồ chơi của anh em khi mà anh em mang đến sân chơi đó chính là cái bộ hột này hay là cái bộ đồ chơi thì nó phải là hoàn toàn là không tang phải là không tang hoặc là anh em à, kiểm tra tang nó không có thì anh em mới đi sân chơi thì anh em mới chơi được đó thì ờ, cái bộ ờ, sản phẩm hay là cái bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái cái bộ tài xỉu báo dung cái tài xỉu báo dung bốn mặt đấy thì cái ờ, bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này mà anh em đã chơi rồi anh em đã từng sử dụng qua rồi thì riêng về nói cái phần tăng tích của nó thì cái cái bộ báo dung bốn mặt của tài xỉu này nó nó rất là kín tang anh em nhé nó kín tang kín tang là như thế nào có nghĩa là cái bộ hột tài xỉu này cái bộ báo dung bốn mặt này nó là cái đồ có tang chứ không phải là không có tang nhé có tang thì uh, khi mà anh em chảy hột này ra thì nó sẽ có tang đấy còn uh, tôi không bao cho anh em chảy hột mà chỉ bao cho anh em là nam châm đấy, thì nam châm không hít nước muối thì uh, nổi dọi đèn thì cái bộ bốn mặt này nó lên tới 95 phần trăm Đấy, nó hầu như là nó như cái bộ cái bộ tài xỉu thường thôi nhá đó thì uh, cái video này tôi sẽ review cho anh em cái bộ báo dung bốn mặt cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt này để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó thì trước tiên là tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích về cái à, bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt này anh em nhé đấy thì uh, trước khi vào à, thử cho anh em đăng tích thì tôi nói qua cho anh em về cái bộ đồ chơi này để cho anh em uh, thấy được cái uh, tài xỉu bao dung bốn mặt này nó chơi như thế nào và cách chơi của nó làm sao thì tôi sẽ nói cho anh em biết trên cái video này đấy thì cái bộ bao dung bốn mặt này là khi mà anh em đến sân chơi hoặc là có thể là anh em đi lắc thì anh em biết được bốn mặt của cái bộ uh, của cái bộ hột báo dung này anh em nhé đấy thì bốn mặt của nó gồm những cái mặt nào nó dung còn mặt nào không dung thì đây chính là cái bảng đây là cái bảng báo dung của nó này đấy một dài là có nhất hai dài là có nhị đấy, một ngắn là con uh, năm hai ngắn là con lục nhá còn không dung là ba bốn ba bốn là anh em không đánh còn những cái mặt một tài xỉu này ví dụ như là một ngắn thì anh em đánh ngũ tài đấy, hai ngắn thì anh em đánh lục tài đấy, một dài cũng vậy một dài đánh uh, nhất xỉu hai dài đánh nhị xỉu đấy. đây chính là bảng bảo dung đó, thì cái tỷ lệ phần trăm thắng của anh em lên tới 8 đến 90 phần trăm còn 10 phần trăm là do anh em cái độ phản của nó nhá à, thì đây bây giờ tôi vào tôi test cho anh em tăng tích của bộ đồ chơi này. Đây, hột hoàn toàn không tang anh em nhé hoàn toàn không tang và tiếp theo đó chính là cái dọi đèn cái dọi đèn của nó thì nói chung là anh em không phải lo về cái vấn đề dọi đèn của nó nó lên tới 95 phần trăm cơ đấy thì ờ, cái bốn mặt 16 mặt thì là nó cũng cùng là một cái chip thôi cùng là mà làm vào trong cái hột nhưng mà cái bộ bốn mặt này nó đảm bảo cho anh em luôn là cái độ sáng trong của nó, nó rất là trong hầu như là hầu như là như hạt thường nhé thì có thể là trên video này thì anh em nhìn hơi chói nhưng mà nhìn ở ngoài thì anh em nhìn thấy đẹp tuyệt vời luôn nhé đó Đây. cực kỳ đẹp đó đó, ờ, như vậy thôi đấy thì là khi mà anh em đến chơi thì anh em chỉ cần cảm nhận cái nội dung của nó để anh em chơi anh em đặt tài đặt xỉu đó là, đó là quyền của anh em nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy, test cho anh em cái à, xác suất của cái bộ tài xỉu bao dung bốn mặt này nó như như thế nào đấy, thì uh, lắc luôn cho anh em là một hột thôi không cần phải hai hột làm gì cả nhé đấy để anh em đến sân chơi thì anh em chỉ cần cầm cái máy này đây, đây là máy báo dung bốn mặt nhé anh em lúc ở đâu cũng được cách xa của nó của của cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt này và cái máy báo dung này là nó là khoảng tầm 4 đến 5 mét nhá anh em xài thoải mái đây. đây là cái bảng báo dung anh em cứ nhìn thế này theo này để anh em biết được hai dài hai dài là con gì Đấy, hai dài nó là con nhị nhá Đấy, con nhị thì có thể là anh em đánh nhị xỉu anh em đánh nhị xỉu được và anh em đánh ờ, đánh nguyên mặt cũng được đó tùy anh em Đấy, mở cho anh em này nhị xỉu đó đúng không nhị rất là chuẩn xác cho anh em nhé tiếp tục cho anh em này vẫn là mặt nhị này anh em này vẫn mặt nhị nhé mở cho anh em đó vẫn mặt nhị đúng không tiếp tục không dung không dung thì là nó có mặt tam và mặt tứ anh em nhé đấy mặt tam mặt tứ thì nói chung là anh em đánh được hoặc là anh em không đánh cũng được mở cho anh em này mặt tam hoặc mặt tứ đó mặt tứ đúng không Đó, tiếp tục lại máy lại không dung nhá máy không dung tất nhiên rồi mặt tam mặt tứ Đấy, mặt tam đúng không anh em tiếp tục cho anh em một hai chén nữa một hai lắc nữa để cho anh em thấy được đó hai ngắn tiếp tục vẫn là hai ngắn hai ngắn là mặt à hai dài đi nhỉ xin lỗi anh em hai dài hai dài nó là con nhị tiếp đây. đó nhị tiếp tiếp tục cho anh em đấy hai ngắn hai ngắn anh em nhé hai ngắn đó là gì hai ngắn đó là con uh, lục đấy, anh em đánh lục tài nhé mở lục tài đó rất là chuẩn xác đúng không anh em đấy cái bộ uh, đồ chơi tài xỉu bịp cái uh, tài xỉu uh, báo dung uh, bốn mặt này Đấy, thì anh em uh, sử dụng anh em đi chơi tài xỉu bịp hay là anh em đưa vào sân chơi để để cho người ta lắc thì anh em ở ngoài thì anh em có thể là nắm 8 đến 90 phần trăm cái tỷ lệ thắng của nó mà cái tăng tích của nó khi mà anh em sử dụng bộ này anh em đi lắc ấy, thì anh em kiểm tra tang thì cũng rất là ok nhé Đấy thì video này tôi uh, review cho anh em cái bộ uh, tài xỉu báo dung bốn mặt hột tài xỉu báo dung nó rất là hiệu quả Đấy. thì uh, anh em xem video thì anh em ờ, đăng ký kênh hoặc là anh em có thể đến cơ sở anh em sử ờ, sử muốn sở hữu những cái bộ đồ chơi tài xỉu hay là đồ chơi cờ bạc thì bên tôi cung cấp cho anh em đầy đủ tất cả những cái đồ chơi cờ bạc anh em nhé thì uh, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nhớ đăng ký kênh chia sẻ video mới nhất bên tôi nhé chào anh em